ở phần kiến thức. Chúng mình cùng quan sát. Cô có hình bình hành ABCD. Đây chính là hình bình hành ABCD. Vậy hình bình hành chúng có đặc điểm như thế nào? Chúng mình cùng quan sát kỹ nhé. Phần nhận xét, hình bình hành ABCD có AB và DC. AB này, DC là hai cạnh đối diện. Đây là hai cạnh đối diện. Tiếp tục, AD và BC cũng là hai cạnh đối diện tiếp theo. Như vậy, hình bình hành sẽ có hai cặp cạnh đối diện. Hai cặp cạnh đối diện này chúng còn phải song song với nhau. Cụ thể, cặp cạnh đối diện AB song song với DC. Cặp cạnh thứ hai là cặp cạnh AD song song với cạnh BC. Các cặp cạnh này không những song song, chúng còn phải bằng nhau nữa. Các con nhìn kỹ, AB bằng DC. AB bằng DC và AD bằng BC. Như vậy, hình bình hành ABCD có AB và CD là hai cặp cạnh đối diện. AD và BC là hai cặp cạnh đối diện. AB song song với DC, AD song song với BC. AB lại bằng DC. AD bằng BC. Cô nhắc lại lần nữa. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.